trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng cũng như là những video về các dự án và các lô đất của kênh Toàn Thịnh Phát. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay trên trục đường chính N và đường Mỹ Phước Tân Vạn. Bên cạnh đó mình sẽ quay công trình xây dựng trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng à, đang được khởi công à, làm móng và trong một video thì không thể nào quay hết được cho nên mình sẽ làm nhiều video và ngày hôm nay mình sẽ quay hàng loạt những video vừa trung tâm hành chính huyện Bảo Bàng cũng như là vừa tổng quan huyện Bảo Bàng cả nhà nhớ xem nhiều video của mình à, trong series mình làm vừa Bảo Bàng và trong những ngày tới mình sẽ tập trung quay Bảo Bàng nhiều hơn để cho cả nhà cùng tham khảo và cả nhà có đầu tư bất động sản mua nhà mua đất thì xem những video này của mình để mà định hình được cũng như là biết được thêm thông tin về bầu vàng và có một sự lựa chọn hợp lý nhất và tốt nhất đầu tiên chúng ta sẽ tổng quan về định hướng cũng như phát triển trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 của huyện Bầu Bàng như chúng ta đã biết trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 huyện Bầu Bàng tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại gắn với phát triển công nghiệp dịch vụ đô thị huyện cũng đang xin chủ trương đầu tư một số dự án giao thông chiến lược mang tính liên kết vùng như tuyến Tây Quốc lộ 13 kết nối các khu công nghiệp ra cảng An Tây và các tuyến đường huyết mạch khác. Hiện chỉ đạo mạnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, tập trung bố trí vốn các công trình chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ưu tiên thực hiện các công trình trọng điểm như đường vành đai khu công nghiệp Bầu Bàng đường DT749A, đường Bách Tân Yên, Phú Giáo, Bầu Bàng, đường Tạo Lực, Bến Cát, Bầu Bàng. Hiện tại chúng ta đang đi trên trục đường D3 và chúng ta đang thấy công trình xây dựng và đây là công trình xây dựng trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng. Công trình này rất là lớn và được xây dựng phần móng. Như cả nhà thấy đây, hiện tại là các chú công nhân đang xây dựng và bao quanh. Thì à, bên cạnh đó Ngoài công trình này thì còn những công trình khác nữa và có một số công trình đã hoàn thành như mình vừa đi qua. Và tiếp theo đây là những cái nhà thấy này, tất cả các trung tâm hành chính hiện cũng đã tập trung ở đây và sau này có làm giấy tờ cũng như các thủ tục thì chúng ta chỉ việc là đến khu vực này và tìm đúng cái vị trí à, của từng chức năng của từng bộ phận thì chúng ta sẽ biết được à, chúng ta sẽ làm được thủ tục như ví dụ như bên tay phải này chúng ta là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bào Bàng đúng không ạ rồi ở đây thì như cái nhà thấy huyện Bào Bàng là một trong những cái huyện mới được hình thành từ năm 2013 từ cuối năm 2013 đó cả nhà và đến đây là 2020 thì cũng đã là 7 năm nhưng mà phát triển rất là mạnh bên tay phải của chúng ta là bên uh, chi cục thuế nhà nước đó, thu chi ngân sách và phía à, phía bên xa xa chúng ta thấy tòa nhà à, giống như nhà Mã Thái á thì đó là tòa án nhân dân như cả nhà còn phía bên tay phải đây là trường học ở à, cái nhà Thái là hiện tại thì tòa án của huyện Bầu Bàng cũng khá là khang trang cũng khá là đẹp và tất cả những vấn đề liên quan tới giải quyết tòa án thì chúng ta sẽ vào bên này ở huyện Bầu Bàng bên tay phải là đây là trường trung học phổ thông nha cả nhà trường này cũng khá là lớn và trục đường chúng ta đi đây là trục đường 20m vỉa hè khá là rộng vỉa hè như ở trường đây thì tầm khoảng là 10m đang tính của công trường còn vỉa hè chờ đúng của nó là 5m và chúng ta hiện tại đang hướng đi ra ở phía bên trục đường N sơ là trục đường chính của trung tâm huyện Ngọc bàng hay còn gọi là trục đường 10 phút Tân Bạn như các nhà thấy thì xung quanh à, đã kinh doanh buôn bán tức là người dân đã kinh doanh buôn bán ở đây khá là nhiều cũng khá là tấp nập bên tay trái của chúng ta là công trình à, trung tâm hành chính huyện bầu bàng như cả nhà đang được xây dựng và những cái uh, mô đất đang được múc lên để mà làm móng công trình khá là lớn dự kiến thì tầm khoảng năm uh, 2022 đầu 2022 và cuối năm 2021 là sẽ hoàn thành à, công trình này đây và đây là cổng chào cũng như là cổng bảo vệ của trung tâm huyện công nhân ở đây xây được xây dựng rất là nhiều và chúng ta sẽ đi xung quanh ở đây ngày hôm nay chúng ta sẽ đi xung quanh trung tâm huyện màu vàng đi các con đường để chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về trung tâm huyện hiện tại ở hai bên dọc đường đây là những lô đất uh, những khu gọi là tái định cư của Bigamex mà khi Bigamex uh, à, đền bù cũng như ờ, tái định cư cho những người mà đã cống hiến đất của đó mà Bigamex làm khu công nghiệp bên tay trái của chúng ta là một trường trường này là trường tiểu học có màu rất là đẹp đây là trường tiểu học bầu bàng nha cả nhà trường tiểu học bầu bàng khá là đẹp ạ à lá chủ đạo là màu hồng và chúng ta ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ đi dạo quanh phía bên tay phải của đường đờ Sơ và chúng ta sẽ biết được một phần nào đó nếu như cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like đăng ký kênh và chia sẻ cho mình và mọi thông tin chi tiết vừa bất động sản tại bầu bàn thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894